thuộc từ mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc cầu trần về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh, lư trung hỏa, ngày bính dần, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lô trung hỏa, kỷ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ,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 sao ngũ phú tốt mọi việc sao cát khánh tốt mọi việc sao phổ họ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sau ngũ quỹ kỵ về xuất hành. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023 chi tiết chính xác nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ năm cho thấy người tuổi Tý có chính ấn chiếu mệnh nên làm việc trong tâm thế chậm rãi, không ham sân si chuyện của người khác. Công việc không có gì nổi trội, chỉ ở mức trung bình. Đi làm rồi tan làm đúng giờ, không có tâm trạng cố gắng. Người tuổi Tý hôm nay cũng gặp được ngũ hành thủy sinh mộc nên tình cảm có chuyển biến tích cực lên trông thấy. Vợ chồng ít cãi nhau hơn trước, những khúc mắc dần được hóa giải. Bạn thích được hòa nhập với cộng đồng, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp sức mình cho cộng đồng. Về tiền bạc cũng không có gì đáng lo. Nếu may mắn thì nhiều người sắp nhận được khoản tiền lớn từ công việc của mình. Bạn có người nâng đỡ trong chuyện tiền bạc, dù không giàu sang nứt vách nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu hơn ba người. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nên học cách làm quen với lòng người lạnh lẽo. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy,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 nên công việc thuận lợi hơn hẳn. Con giáp này tự thân vận động bằng chính khả năng của mình, cố gắng từng chút một nên được cấp trên yêu quý. Ngoài việc nỗ lực không ngừng thì chẳng có cách nào khác để bạn có một tương lai tươi sáng hơn. Vì mộc khắc thổ, nên đường tình cảm xa sút tuổi này dễ bị người ngoài tác động hay bị ảnh hưởng bởi lời nói của thiên hạ đàm tiếu. Hãy lắng nghe những gì trái tim mình mách bảo và sống cuộc đời mà mình hằng mong ước, yêu đương hay làm bạn cũng nên nghe theo lý trí của mình. Rất có thể giữa bạn và người thân, anh em sẽ xảy ra nhiều bất đồng, mâu thuẫn vì tiền bạc, đất đai. Thôi thì nhún nhường một chút để ví tiền được an toàn, đôi khi hơn thua vì vài đồng bạc lẻ cũng không giàu được hơn chút nào cả. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, nên tránh xa những người xem thường người thân của mình. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, bạn cần nhiều dũng khí hơn trong công việc. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, nếu bạn muốn phát triển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 trầm tính và ghét sân si, nhưng đồng nghiệp vẫn có cớ để ghét bạn. Người làm tự do thì hay bị đối thủ cạnh tranh, bịa đặt, tung tin đồn vớ vẩn. Ngũ hành hai hành mộc tương hòa, nên tình cảm cũng bớt đen đủi hơn. Dường như cả hai người đều đang tìm kiếm những khởi đầu mới cho mình, cho đối phương và cả cho mối quan hệ này. Mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh tiến triển rất tốt đẹp. Về tài chính bình ổn, không có biến động lớn xảy ra. Thời gian gần đây bạn chi tiêu hơi nhiều nhưng vẫn trong tầm kiểm soát bạn nên dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn để đóng góp cho cộng đồng xung quanh. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Không thử thì sao biết sai, dũng cảm lên nhé. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Bạn tự tay cắt đứt nhiều mối quan hệ vô bổ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Không cần thiết phải kết giao quá nhiều bạn bè. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Tình bạn không cần lâu dài,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 Màu sắc cắt tường, xanh lam, vàng chanh. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. Tử vi thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy người tuổi Mão đang chịu tác động từ kiếp tài gây cản trở, lúc làm việc cần cẩn thận, có đứa ăn cắp ý tưởng, tranh đấu, nói xấu bạn. Khuyên bạn dù làm gì đi nữa thì hãy tin vào nhận định của mình, bất kể người khác có nói gì cũng đừng lung lay. Hai hành mộc tương hòa nên tình cảm đẹp đẽ, bình an. Bạn đã qua cái thời đuổi theo những vẻ đẹp hình thức phù phiếm, muốn tìm người có tính cách tốt. Không chỉ vậy, tình bạn và các mối quan hệ khác cũng tiến triển tốt đẹp. Tài chính bình ổn, không có gì đáng lo. Bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền nong, đặc biệt khả năng ký kết được nhiều hợp đồng mới sẽ khá cao và mang lại nguồn tài chính dồi dào cho bạn. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhiều lúc cảm thấy quá mệt mỏi không muốn cố gắng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có chuyện phiền lòng cũng không muốn nói với ai. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, ngoài tiền bạn không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bản thân bạn không cần sống vì thiên hạ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng cho vay tiền, coi chừng bị quyệt nợ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 Tử vi thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày hôm nay, Tử vi chỉ ra rằng người tuổi Thìn gặp thiên tài chiếu vận nên cực thông minh, nhanh nhẹn, nhưng đi làm dễ bị phân tán đầu óc, hiệu quả công việc thấp. Đừng để mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, nên thay đổi cách làm việc. Mặt tình cảm vì mộc khắc thổ nên rất xa sút Các cặp vợ chồng mệt mỏi vì con cái, đêm nằm ngủ cũng phải lo nghĩ. Người đang yêu thì bất lực, bạn cảm thấy mình càng cố gắng bao nhiêu thì càng bị xem thường bấy nhiêu. Vận tiền bạc nhờ tam hội chiếu cố nên được ổn định. Người tuổi thìn vẫn phải chật vật bòn mót từng đồng để trang trải cuộc sống nhưng những đồng tiền bạn làm ra cực kỳ sạch. Hôm nay bạn nên khai trương cửa hàng, đi gửi tiền để lấy lộc. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, ngay cả trong giấc mơ cũng phải lo nghĩ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ,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 trong ngày có thực thần nâng đỡ, giúp cho người tuổi tỵ có tin vui trong công việc. Tuổi này ra ngoài đi làm việc hay được mọi người thương vì hiền lành, khiêm tốn. Hôm nay là thời điểm tuổi tỵ nên bắt tay vào thực hiện những dự định của bản thân vì lộc lá tới rất nhiều. Về mặt tình cảm, nhờ ngũ hành mộc sinh hỏa nên gia đình bình an, hạnh phúc. Càng lớn tuổi bạn càng nên làm nhiều việc thiện để tích phúc, con cháu khỏe mạnh, thành đạt. Một tình yêu đẹp khiến bạn trẻ tuổi này hạnh phúc và luôn trở thành chính mình. Ngày nay, người tuổi tỵ hái ra tiền, dùng dình hơn người khác, phần lớn là nhờ vào công sức của bạn. Tiền tự kiếm tự tiêu, không dựa dẫm vào ai, không ai chê trách được bạn. Nếu hôm nay bạn có lộc mà người khác chỉ trích, thì đó là do người ta ghen tị, thua kém nên buông lời chê bai bạn mà thôi. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, bạn không thể làm vừa lòng tất cả những người xung quanh. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp,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 cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất trợ mệnh nên người tuổi ngọ công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Hôm nay bạn đừng nghi ngờ khả năng của mình, bạn có thể làm được những điều còn tuyệt vời hơn thế. Đằng sau bạn còn có bao người ủng hộ nên cứ cố gắng thì sẽ có quả ngọt. Tuy nhiên mặt tình cảm gặp thương quan chiếu thì trái ngược hoàn toàn, nữ tuổi này dễ xích mích với chồng con, tâm trạng bất ổn. Người đang yêu thì cứng đầu, không thích ràng buộc khiến nửa kia khó chịu, có vẻ như nhiều bạn vẫn sợ hôn nhân nên chưa muốn lập gia đình. Tài lộc nhờ cục diện mộc sinh hỏa nên đem LAI nhiều may mắn, không bị mất tiền, không bị vay tiền. Không chỉ bạn mà cả những người thân trong gia đình đều có sự khởi sắc nhất định về tình hình tài chính. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy đời sống gia đình thêm sung túc, đủ đầy trong thời gian sắp tới. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, cuộc sống gia đình có phần khấm khá hơn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, bạn nên trân trọng cuộc sống hiện tại,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 Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn là số 18, số 79. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, nâu đậm. Quý nhân phù trợ, thuất, dần. Tử vi thứ 5, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Xem tử vi cho thấy công việc của tuổi mùi vất vả hơn thường ngày, vì ngũ hành mộc khắc thổ. Đi làm thì lắm việc, công việc tấp đống, không có thời gian giải quyết hết. Áp lực từ gia đình và bản thân cũng khiến tuổi này chán việc, muốn nghỉ việc. Thời gian cho gia đình không có, nên tình cảm cũng đi xuống nhiều. Người ấy hay cầu nhầu vì bạn quá bận. Áp lực gia đình là gánh nặng rất lớn trên vai con giáp này. Có vẻ như mọi chuyện giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. May mắn thay, về mặt tài lộc của người tuổi mùi được chính tài tương trợ, nếu hiện tại bạn đang gặp khó khăn về tài chính thì hôm nay sẽ mang đến cơ hội để bạn giải quyết vấn đề đó. Ai muốn đề xuất tăng lương, đầu tư vốn thì nên mở lời trong hôm nay. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chuyện buồn của bạn trở thành chuyện cười của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sống trên đời chỉ nên tin tưởng vào bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, không nên xem thường sức khỏe vào lúc này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 số 63. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, đỏ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi thứ 5, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Trong ngày thứ năm này, gặp thiên quan chiếu mệnh, nên tuổi thân cẩn thận khi đi làm, kẻo bị kẻ xấu cắn trộm, đặt điều nói xấu bạn với mọi người xung quanh. Bạn càng giỏi thì càng lắm kẻ tức tối, ghen ghét muốn lật đổ, đặt điều bôi nhỏ bạn. Vì vận lâm tương xung nên hay có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân bạn và người nhà cãi nhau chỉ vì mấy chuyện còn con. Yêu đương thì dễ bất đồng quan điểm, nhất là những cặp đôi sắp cưới. Ngũ hành kim khắc mộc khiến tiền bạc long đong. Tuổi này vất vả, làm gì cũng phải bươn trải một mình, góp nhặt từng đồng tiền lẻ. Đôi khi bạn thấy tủi thân vì khó khăn thì bạn bè trốn hết, không có ai để nương tựa. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, chỉ nên lắng nghe, đừng quá tin tưởng người khác. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, bạn muốn quay trở về thời thơ ấu vô tư. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, sẽ có những người mà chúng ta không thể đợi được. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, người có thể giúp bạn chỉ là bản thân mà thôi. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim,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 thìn, tý. Tử vi thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày thứ năm này, người tuổi Dậu may mắn trong công việc nhờ chính quan chiếu mệnh. Bạn tự biết rằng nếu mình muốn đạt được cái gì thì mình phải nỗ lực vì nó. Chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống cả. Phong cách làm ăn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nhưng, về tình cảm gặp ngũ hành mộc khắc kim, nên không được như ý. Con cái chịu nhiều sự quản thúc từ cha mẹ, dễ gây ra ức chế, hư hỏng. Bạn và người ấy nên cùng nhau tìm kiếm những khởi đầu mới. Đừng để mối quan hệ này đi vào ngõ cụt của sự nhàm chán. Ngày hôm nay, người tuổi dậu đừng để người khác động đến tiền của mình, kẻo lại mang họa vào người. Trong công việc làm ăn, đây là lúc tuổi dậu nên hết sức thận trọng với mọi vấn đề liên quan đến tài chính. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, bạn hoàn toàn có thể tự tạo cơ hội cho bản thân. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, hãy tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, bạn nên cảnh giác trước những lời xu định. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, ngoài công việc thì nghỉ ngơi, thư giãn cũng rất quan trọng. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, bạn nên dành thời gian dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá,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 ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy người tuổi Tuất được tam hợp, dần ngọ Tuất trợ mệnh nên công việc có nhiều tin tốt. Hãy sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ tìm đến bạn. Hôm nay, tốt hơn hết là bạn nên thuận theo tự nhiên thay vì cố gắng điều chỉnh công việc theo ý mình. Tuy nhiên trong ngày lại gặp mộc khắc thổ, nên tâm trạng không tốt dẫn đến tình cảm bị sa sút đây là lúc bạn nên xem xét lại tất cả các mối quan hệ của mình để có những điều chỉnh thích hợp. Có như vậy thì tình cảm mới phát triển được. Thiên tài chiếu mệnh thì con giáp này dễ có trúng thưởng, thu nhập tay trái tăng lên. Tuy nhiên bạn phải cẩn thận về trộm cắp, đi đâu làm gì cũng nên bảo quản tư trang cá nhân của mình, tuyệt đối không chủ quan. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đôi khi nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 Người tuổi hợi hôm nay có thiên ấn trở mệnh, nên những ai làm nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do sẽ có nhiều thành tích hoặc yên ổn hơn mọi ngày. Tuy nhiên nếu mọi người đưa ra ý kiến khác với bạn thì bạn không nhất thiết phải xem đó là một sự mâu thuẫn, hãy cứ cởi mở đón nhận. Về tình cảm nhờ lục hợp nâng đỡ, nên hợi là người thông minh, dễ dàng chấp nhận những khuyết điểm nhỏ của mọi người xung quanh. Nhiều bạn sắp tính đến chuyện cuối hỏi, xem ngày đẹp để hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện. Cục diện thủy sinh mộc giúp tiền bạc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay có nhiều khởi sắc. Cách bạn nhìn nhận vấn đề đã thay đổi. Quan điểm của bạn về tất cả mọi thứ xung quanh đều mềm mại và linh hoạt hơn nên tiền bạc cứ vào đều đều, không giàu có nhưng đủ ăn đủ tiêu hơn bao người. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Khuôn mặt vui vẻ, tươi cười giúp bạn tạo ấn tượng tốt. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Đừng chỉ nghĩ cho lợi ích của riêng mình